em mới có phải ngoài trời đang mưa em mới có phải trời đã sáng đông mùa đông giá băng anh đang chờ mùa đông mái ân anh đang tìm tìm màu áo khi anh đã nguyện một đời bên em dù cho nét son môi phai mờ dù cho mắt xanh kia ngờ và dù năm tháng mân ta yêu thiết tha khi hè sao và khi thu đến anh có mánh sao cho đêm đêm kết thành vương miền để mùa đông đám cưới đôi mình em ơi lại thật gần bên anh cho anh nở hồn nụ cười xinh xinh từ đây những đêm trăng thanh đầy dù đến anh có mách sao cho đêm đêm kết thành vương miền để mùa đông đám cưới đôi mình em mới xích lại thật gần bên anh cho anh đó một nụ cười xinh xinh